xưa kia là tình yeah, dạ mà thương nhớ nay lơ lại lơ lại chưa sao cho đành là vợ lời ngọc thế nguyện đi với bà sinh tham thân là mình à, là đã gặp mi sinh cha gặp người sinh là chưa dám mà xin người đừng chơi công a chi à này à là công chi nữa em ma quyết chờ đã chờ đợi ai biết bao giờ gặp ma mặt ni